Dạ, xin chào các bạn đang xem ờ, kênh video của xe điện motor điện Em là Lam ở Thái Bình Số điện thoại 0983 818 Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là chi tiết cái ờ, bộ ờ, càng giảm sóc xe ba bánh phi 43 tải trọng 500 đến 700 kg thì dạ, bộ đầy đủ bao gồm bánh này phộc này ổ bi này ống bi này rồi à, bánh này Mayer à, có phanh à, và tăm bua công tơ mét đèn à, pha đồng hồ công tơ mét ổ khóa điện ghi đông tay ga dây ga tay thắng cụm công tắc đèn xi nhan còi dây ga dây thắng và dây công tơ mét thì à, sau đây thì em sẽ đi vào một số các cái à, kích thước cơ bản để cho các bạn à, cùng tham khảo à, đầu tiên thì phải nói đến kích thước chính của nó là cái chiều cao của cái giảm sóc nó là đo từ vai trên xuống đến dưới này là 75 76 cm đến tim Đấy, đo từ vai trên là 80cm Đo phủ bì Chiều rộng thì à, Nó tương đương với khoảng 24cm Cái bộ à, này thì à, có những cái trục rất là lớn Trục trước của nó là trục phi 17 Trục trước phi 17 à, Bát phanh thì à, có cả dây công tơ mét tim ốc này là chéo 811 các bạn nhé chéo 811 đấy đây còn à, đường kính cái à, lòng tâm bua phanh này là 125 đường kính lòng trong của tâm bua phanh là 125 các cái à, kích thước trục ừ, ống bi thì cái ống này là 25 bi 25 vòng ngoài là 52 bi của nó là bi côn đầu đồng hồ công tơ mét đây đồng hồ thì à, có cả công tơ mét có cả đo quãng đường đấy thì à, cái này là chỉ số công tơ mét còn cái này là mình sẽ đo cái quãng đường mình đi khi mình bấm về số 0 mình sẽ chạy thì trong một ngày mình tính toán chạy bao nhiêu cây thì mình bấm vào cái đó đây là bộ công tắc công tắc này thì có đủ các chức năng đèn pha đèn cốt sinh nhan còi và cái cái này là công tắc của thằng à, quạt quạt mát nếu như có quạt mát đây là cái le chỉnh le gió thì các bạn có thể lắp vào đây đấy đây là cái lỗ này công tắc bên này nữa Đấy. công tắc bên này là đèn pha cốt này bật đèn pha này đề này đề lỗ này cái công tắc này thì ở đây người ta ghi là stop à, dừng máy thì cái này các bạn nghiên cứu thêm đèn à, pha này cái à, phi 43 ở đây chính là cái đường kính ti phi 43 này gọi là phi 43 nhé Đấy. thì à, cái bộ phi giảm sóc này bên em đã đặt đúng nhà máy sản xuất và tên thương hiệu luôn Nam Trung luôn Đấy. còi đôi này còi đôi 12V này các bạn có thể dùng còi đôi 12V hoặc là chọn còi sen 12V một chiếc còi đơn bên em đều có tùy tùy, tùy ý nữa chọn đây là có à, má phanh và có cả sâu à, sâu công tơ mét có hết đây lỗ này là lỗ lỗ trục 17 mm nhé trục rất là lớn đây ống bi đây Ống bi này các bạn cứ lắp lên ờ, xe ví dụ như xe máy các bạn muốn gia cố cái càng này thì các bạn lắp vào xe máy. Sau đó thì các bạn là lắp cái à, có thể hàn đè cái ống này lên cái vị trí ống cũ của xe máy cái à, chiều dài à, đối với cái thằng này tuy à, giảm sóc thì nó dài nhưng thực tế nó là vai vai vai kép thì à, nếu mà tính những cái vai giảm sóc dưới là từ cái vai dưới xuống đến cái điểm à, chân này thì nó mới có 55 à, cm thôi nó không cao hơn xe máy này bao nhiêu cho nên các bạn hoàn toàn là yên tâm thứ hai nữa thì cái đường kính bánh xe này thì nó có 50 thôi so với xe máy nó lớn hơn cho nên việc các bạn là lắp cái bộ đầu này vào cái bộ xe máy là gần như vừa in luôn không phải à, chỉnh lại cao độ gì cả còn các bạn đóng mới thì ờ, tất nhiên là sẽ được luôn rồi không cần phải, phải sợ không đồng bộ thì hiện tại cái bộ đầu này em bán đầy đủ như thế này là 2 triệu 6 chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn đến nhà lấy thì ờ, có thể giảm cho các bạn ờ, được một chút nữa còn để đóng gói vận chuyển gửi đi thì giá đấy là giá rất là rẻ rồi không thể giảm hơn cho các bạn được bởi vì à, cái à, công đóng gói và vận chuyển đi gửi là nó tốn kém cảm ơn các bạn đã xem video các bạn à, nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo các bạn xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo Ờ, cái chi tiết ờ, liên hệ đặt hàng thì à, em là Lam ở Thái Bình đây số điện thoại này nhé đấy thì để tránh nhầm lẫn với những đơn vị khác thì các bạn ừ, cứ xem cái số điện thoại ký số này dạ, Cảm ơn các bạn đã xem video